Jackson Hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại con đang có ở có mặt ở ờ, ờ, Bình Chánh Và con ở đang đang ở trên một con đường hoa ờ, Giờ, các, giờ mọi người cùng đi tham quan với con nha Đừng nhớ Đi qua đây nó là mới chụp được đó. người ta đang chụp hình nên là mình sẽ nên là con sẽ qua chỗ khác nha wow bên đây có một cây hoa mai giả dạ. mặc dù cái cây là thiệt nhưng mà hoa là giả anh chơi Thầy quay con mèo này nó chưa có được tháo cái miếng này ra con nghĩ là không có tháo miếng này ra là để cho con mèo nó được sạch hơn ở bên đây có một cái biển giới thiệu trường tiểu học và trung học cơ sở tân tân nhưng mà con không học trường này con học trường thanh phú bên đây là một cái giá để chanh con nghĩ là trước đó có chanh nhưng mà để lâu quá nên là người ta để xuống rồi còn có một chỗ nữa để tranh mà có tranh luôn nha mọi người đi theo con Đây, cái tranh bên đây giờ con phát hiện một điều là ở cái trên khu đường con đường hoa này thì rất là nhiều bạn giới thiệu trường nhưng mà mỗi trường là trường khác nhau hồi nãy là tân túc bây giờ là đồng đen có chân đồng trắng không con không biết mày con đi tiếp đây đi ra trước đi có một bạn giới thiệu nhà đầu tư ăn da có nhà đầu tư ăn da nữa hả cô chú nào muốn mua căn hộ thì gọi điện cho cộng hai con nha cậu bởi vì cộng hai con bán bất động sản số điện thoại cậu hai con là số nào không cậu hai hay là cậu hai đọc đi không chín một đứng đây đứng đây cậu hai quay cái logo an gia dạ quay với con luôn nè rồi con giới thiệu lên số điện thoại còn hai con là số nào chín bốn hai năm tám năm năm tám tám năm mọi người mọi người nó giới thiệu lại giới thiệu lại nó đọc lại cho con cộng hai đọc 091 091 424 424 5885 091 424 5885 5885 nhớ không rồi nói lại số điện thoại của hai mình để có ai muốn mua căn hộ thì gọi điện cho cổng hai con nhé đó là không không chín một bốn hai bốn năm tám tám năm nha mọi người ai muốn mua thì hãy liên hệ số điện thoại này để mua căn hộ nha